và mình muốn nhấn mạnh một điều nữa với anh em là những anh em nào ấy mà đã tìm đến mình qua Zalo hoặc là Telegram để uh, được tư vấn về cái các cái mã kèo cũng như là và về, ờ, cái cách tạo trang và vào nhóm để chơi cùng đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất thì uh, tất cả đều là miễn phí nha anh em chứ không phải như là nhiều người nhiều cái trang khác cứ vào nhóm là phải mắc lọc mất phí đâu đấy và anh em cũng nhớ thêm một việc nữa là hãy bỏ ngay cái suy nghĩ mà uh, mua kèo mua tiếp cái kiểu đi nha thì bóng đá thì không có cái việc mà mua kèo bán kèo đó, này kia đâu đấy và không có ai dám đảm bảo cho anh em là các cái mã kèo đó sẽ chắc chắn là sẽ phải ăn 100% nếu như mà nó chắc chắn ấy, thì nó sẽ tự gom hết cái tài sản của nó để đầu tư vào rồi cần gì phải bán cho anh em đúng không đấy và uh, anh em hãy nên thức tỉnh đi và đừng có tiếp tục đi theo cái con đường mà mua kèo mua tiếp nữa cái này gọi là mất tiền ngu đấy anh em à, ok thì anh em nào mà cần hỗ trợ về cái vấn đề gì thì uh, cứ liên hệ qua số Zalo hoặc là Telegram ờ, của mình thôi hay là vào nhóm VIP của mình để đầu tư một cách ờ, hoàn toàn miễn phí và hiệu quả nhất để thu được ờ, cái lợi nhuận từ cái bộ môn banh bóng này cũng như là từ chính cái đam mê của anh em ok thì mình chỉ nói thế thôi giờ thì mình sẽ quay lại với trận đấu ngày hôm nay thì hôm nay thì mình sẽ soi kèo cho anh em trận đấu giữa Kemonaze và AS Roma thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phi hôm nay và trước tiên mình sẽ phân tích về đội chủ nhà Kemonaze thì anh em có thể thấy là ở uh, cuối tuần trước Kemonese đã thi đấu rất là kiên cường thì qua đó là đã giặt về được uh, một điểm trước uh, Torino đấy dù vậy thì uh, Kemonese hiện tại chỉ có được uh, 9 điểm thôi thì với 9 điểm uh, kiếm được kể từ đầu mùa giải thì Kemonese vẫn đang bị uh, chung chân ở uh, vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng và Kemonese thì uh, với 11 điểm ít hơn cái vị trí chủ hạng gần nhất thì nhiều khả năng thì đội bóng này sẽ trở lại cái điểm điểm sức khoát là Serie B sau một mùa giải mà đã thân hạng chia tại Serie A đấy và thực tế thì à, không có ai nghi ngờ cái tinh thần mà thi đấu của uh, hết nhưng cái thực lực của họ thì lại là quá yếu nha anh em đó là cái lý do mà đến bây giờ uh, thầy trò huấn luyện viên uh, Davide Balladini vẫn chưa biết thế nào là cái cảm giác chiến thắng và anh em có thể thấy là trên sân nhà cũng không giúp được cho Kemontese à, trải qua 11 lần tiếp khách gần nhất thì à, ờ, Kemonese chỉ có vỏn vẹn là ba trận hòa này còn lại là toàn thua thôi riêng ở bốn trận gần đây thì anh em có thể thấy này Kemonese đều trắng tay thì bao gồm là trước những đối thủ đồng căn như là Monza này hay là Leicester này đấy thì với những gì mà đang thể hiện ở hiện tại ấy, thì Cremonese rất khó để ờ, đứng vững trước cái sức ép từ phía AS Roma cái đội bóng này à, đội AS Roma thì đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng vừa có được ờ, hai chiến thắng liên tiếp tại ờ, hai đấu trường khác nhau còn xét về phong độ ở 10 trận thi đấu gần nhất thì Goma ờ, có được 6 chiến thắng này một trận hòa và ba thất bại một cái thành tích này cũng khá là tốt nha anh em đấy <coughs> và ở trận mà thi đấu gần nhất ấy thì AS Roma cũng vừa đánh bại uh, Sunbird ở trận lượt về với tỷ số 2-0 ngay trên sân nhà này đấy thì cái kết quả này này cũng đã giúp cho Goma lọt vào vòng 16 đội tại cúp C2 nha à, và đây cũng ờ, sẽ chắc chắn là một cái bàn đạp để cho Goma hoàn toàn thoải mái và có thể uh, tập trung toàn lực vào cái cuộc đối đầu với uh, Kemonese đêm nay vì hiện tại anh em nhìn trên uh, bảng xếp hạng này thì anh em có thể thấy là ở Roma tuy có được 44 điểm và xếp ở vị trí thứ tư nhưng mà phía sau là Lazio và Atalanta thì uh, hai đội bóng này chỉ lần lượt uh, kém ở Roma từ 2 đến 3 điểm mà thôi đấy và phía nay thì Roma chỉ phải tiếp đón ờ, đổ bóng là Cremonese xếp ở cuối bảng xếp hạng và chưa biết mùi chiến thắng đấy thì chắc chắn sẽ không có lý do gì để Roma ờ, phải mất điểm ở ờ, trận đấu này à, và trong lịch sử đối đầu thì cặp đấu này chỉ mới gặp nhau hai lần thôi à, Aroma thì có được một chiến thắng với tỷ số là 1-0 ở trận lượt đi Serie A mùa giải này còn về Cremonese thì cũng đã có được một chiến thắng với tỷ số là 2-1 trước Roma tại giải uh, ờ, Coppa Italia. Đấy thì với những cái thống kê này, nhà cái đã đưa ra rất là nhiều mã kèo ở trận đấu này và mình sẽ cho anh em uh, tham khảo này. Đấy thì uh, ờ, Adoma sẽ có mức kèo chấp là uh, 0.75 trước uh, Kemonese. Thì cùng với đó là còn có những cái mã kèo chấp khác như là Roma này, chấp nửa trái này, chấp 1 và chấp 1.1.25 uh, này. Đấy, còn về mức uh, kèo tài xỉu cá chặn thì cũng có rất nhiều mã kèo để anh em lựa chọn đấy nói chung là anh em chơi trên trang thì sẽ có rất nhiều mã kèo để anh em chơi đấy và với những cái mã kèo này thì mình sẽ chốt cho anh em ba mã kèo ở trận đấu này đây là mã kèo Goma chấp 0.75 cả chặn này à, tài thẻ 4.5 cả chặn này và mình dự đoán à, trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-1 dành cho Roma à, còn anh em nào mà muốn lấy những cái mã kèo thơm kèo chuẩn hơn thì uh, cứ liên hệ qua qua Zalo hoặc là Telegram của mình để vào nhóm và anh em nhớ một việc nữa là đây chỉ là những cái uh, cái kiến cá nhân của mình uh, để anh em tham khảo mà thôi vì hiện tại ấy, mình uh, nhận định uh, rất là sớm trận đấu này cho anh em và chưa có được uh, thông tin cũng như là tình hình uh, lực lượng của hai đội ra sao hết đấy cho nên anh em thấy mình nhận nhận định đúng ấy, hợp mã thì anh em cứ vào còn về cái mã kèo thơm kèo chuẩn thì uh, trước giờ bóng lăn khi mà đã có thông tin chính thức về uh, hai đội thì mình sẽ đẩy kèo lên nhóm cho anh em đầu tư ok còn những anh em nào mà muốn ờ, biết thêm về cái cách ờ, tạo trang và cùng vào nhóm để ờ, cùng mình chơi cũng như là đầu tư bóng đá một cách hiệu quả nhất thì tất cả đều là miễn phí nha anh em đấy nên anh em cần hỗ trợ gì về bóng đá thì cứ liên hệ cho mình qua số zalo 0963 731 346 hoặc là telegram kèo bóng cao tiếng thì ok mình cũng đã sẽ kết thúc video tại đây anh em nhớ nút nhớ ấn like cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh và đừng quên là đập chuông thông báo để nhận được ờ, những cái thông báo sớm nhất khi có video mới từ kênh ờ, Cao Tiến Số Kèo.